là Đỗ Thị Thanh tôi đang ở thành phố hương Yên thì tôi được à, biết là cái dầu thân đỏ của các anh giới thiệu ở bên Hàn, Hàn Quốc thì năm nay tôi cũng 78 tuổi thì tôi có dùng à, một hộp đầu tiên là đến nay là 3 tháng thì tôi thấy là cái à, huyết áp là với lại cái tiểu đường với lại mỡ máu thì tôi đi khám định kỳ thì đến nay là tôi cũng được ổn định mỡ máu và tiểu đường thì tôi cũng được là giảm đi rất nhiều thì đến nay tôi thấy có sức sức khỏe của tôi thì tôi thấy cảm thấy là rất là khỏe thì tôi uống xong hộp này thì tôi lại uống tiếp hộp nữa thì đây là tôi nói để à, bạn bè này biết là dùng dùng cái này này tôi thấy quý tốt lắm thì tôi xin chia chia sẻ với lại các các bạn bè để mà à, mọi người mua về uống cho cái sức khỏe nó khỏe lên sức khỏe là quý nhất